Quý vị và các bạn thân mến, căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq bị tấn công bằng tên lửa. Cơ quan chống khủng bố khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq thông báo rằng 8 tên lửa đã nhắm vào một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng ngày 1 tháng 2 và hai trong số đó đã rơi vào bên trong căn cứ. Tuyên bố của cơ quan chống khủng bố Iraq xác nhận vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương, 8 quả tên lửa Kajusa đã bắn vào doanh trại Jinkan của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tại khu vực Basiqa tỉnh Nevivi, miền Bắc Iraq. Vụ tấn công không gây ra bất kỳ thương vong nào. Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq, Liwa Ara al-Iraq đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này và nói rằng sẽ tiếp tục tấn công nếu như quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không rút lui khỏi lãnh thổ Iraq. Lữ đoàn này tuyên bố sẽ mở rộng và tiếp cận các địa điểm quân sự bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 12 năm 2021, Lữ đoàn Nhân dân Tự do Iraq đã bắn 4 quả tên lửa vào các doanh trại của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng trên lãnh thổ Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các lực lượng của họ đang ở trong trại Zinkhan để chống lại đảng công nhân người Kurd PKK. Trại bao gồm các lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ và bao gồm một lữ đoàn đã đóng quân ở trong khu vực này hơn 7 năm. Trung Quốc điều loạt máy bay và tàu chiến áp sát Đài Loan Trung Quốc điều động nhiều máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Đài Loan trong 24 giờ qua. Ngày 1 tháng 2, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc đã điều 34 máy bay và 9 tàu chiến áp sát hòn đảo này trong vòng 24 giờ qua. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, 20 máy bay và máy bay không người lái của quân đội Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này từ phía Tây Nam. Các phương tiện này bao gồm máy bay chống ngầm Y-8, máy bay không người lái BZK-005 và BZK-007, máy bay chiến đấu đa năng J-16, J-11 và J-10 cũng như là Su-30. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã cử lực lượng để giám sát động thái của Trung Quốc. Vào ngày 25 tháng 12, Trung Quốc đã điều kỷ lục chiến đấu cơ áp sát Đài Loan với 71 máy bay và 7 tàu chiến. Trong đó, 47 máy bay vượt qua đường trung tuyến giữa hai bờ eo biển. Đây vốn là vùng đệm không chính thức giữa đại lục và hoàn đảo thuộc Trung Quốc. Trung Quốc vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan. Trung Quốc cho rằng các cuộc tập trận là phản ứng kiên quyết đối với sự leo thang và khiêu khích hiện nay của Mỹ, Đài Loan. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2023. NDAA có các điều khoản tăng hỗ trợ an ninh cho Đài Loan. NDAA cho phép Washington cung cấp các khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2 tỷ đô la mỗi năm giai đoạn 2023-2027 để viện trợ cũng như là cho Đài Loan vay để mua khí tài của Mỹ. Quân đội Trung Quốc vẫn thường sử dụng các cuộc tập trận quân sự lớn như là một động thái biểu dương lực lượng để đáp trả hành động của chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ Đài Loan. Vào hồi tháng 8, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn để đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Philippines cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự. Việc được tiếp cận thêm căn cứ quân sự ở Philippines cho phép Mỹ mở rộng hiện diện ở khu vực, kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Hãng tin Reuters đưa tin, giới chức Philippines và Mỹ ngày 2 tháng 2 công bố thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Thỏa thuận được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin tới Philippines. Philippines và Mỹ tự hào công bố kế hoạch thúc đẩy thực hiện đầy đủ thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường ECCA với việc chỉ định 4 địa điểm mới trong các khu vực chiến lược của đất nước. Thông cáo chung cho hay, Thông cáo không nêu cụ thể địa điểm có bốn căn cứ trên. Tuy nhiên, giới chức Philippines từng cho biết phía Mỹ đã đề nghị được tiếp cận các căn cứ ở vùng đất phía bắc quần đảo Luzon, phần gần nhất của Philippines với Đài Loan, và trên đảo Palawan, đối diện quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại Biển Đông. Thỏa thuận mới sẽ nâng số căn cứ quân sự ở Philippines mà Mỹ được phép tiếp cận lên con số là 9. Trước đó, một quan chức cao cấp của Philippines cho biết hai bên cũng đang thảo luận về khả năng mở rộng tiếp cận với một căn cứ nữa. Philippines là đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á. Năm 2014, hai bên đã ký ECCA cho phép Mỹ hiện diện nhiều hơn tại các căn cứ quân sự của Philippines. Theo đó, Washington được phép đặt trang thiết bị quốc phòng tại 5 căn cứ của Philippines và luân chuyển quân sự tại những căn cứ này. Tuy nhiên thì việc triển khai thỏa thuận bị đình trệ dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Hiện có khoảng 500 binh sĩ của Mỹ đồn trú tại Philippines, trong khi các lực lượng khác có thể triển khai luân phiên để tham gia các cuộc tập trận chung. Mỹ đang nỗ lực củng cố liên minh với Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos. Trong chuyến thăm hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng gặp gỡ Tổng thống Marcos trước khi hội đàm với người đồng cấp Calisto Gavin. Bán đảo Triều Tiên chạm làn danh đỏ, đe dọa châm ngòi kho vũ khí khổng lồ. Mỹ đang đẩy tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tới một làn danh đỏ cực độ, có nguy cơ biến bán đảo này thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và là một vùng chiến sự nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết triển khai nhiều khí tài quân sự tới Hàn Quốc, cùng với cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn quy mô lớn vừa diễn ra. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 2 tháng 2 nhận định, tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên đã đạt đến giới hạn đỏ cực độ do các cuộc diễn tập đối đầu quân sự liều lĩnh cũng như các hành động thù địch của Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện. Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nếu Mỹ tiếp tục đưa các khí tài chiến lược tới bán đảo Triều Tiên và những khu vực xung quanh, Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn các hoạt động ngăn chặn của mình Tùy theo các loại khí tài này, Triều Tiên sẽ không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận không quân chung trên biển Hoàng Hải với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B và các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35B của không quân Mỹ. Đây cũng là phản ứng của Triều Tiên trước tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi thăm Hàn Quốc mới đây rằng Mỹ sẽ triển khai thường xuyên hơn các máy bay tàng hình và tàu chiến sân bay của Mỹ tới Hàn Quốc thời gian tới, đồng thời giữ vững các cam kết an ninh, kiên định và không lay chuyển của Mỹ dành cho đồng minh châu Á này. Mỹ và Hàn Quốc cùng nhau lên án những hành động nguy hiểm của Triều Tiên, vốn vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa gây bất ổn cho khu vực. Cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Hàn Quốc vẫn không thay đổi. Mỹ giữ vững cam kết răn đe mở rộng của mình, bao gồm toàn bộ khả năng phòng thủ thông thường, hạt nhân và tên lửa của chúng tôi. Ngày 1 tháng 2, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Grenfell cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để buộc Triều Tiên phải có trách nhiệm về các hành động khiêu khích. Đây cũng là trọng tâm nghị sự của cuộc gặp vừa diễn ra giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York, Mỹ